Xin chào mọi người, em là Tuyền đấy. Hôm nay ờ, là ngày những ngày đầu tháng 1 năm 2022. Thì như thường lệ em lại cập nhật các chương trình ờ, giá bán của các dòng xe Mitsubishi gửi tới quý anh chị. Thì hôm nay là em làm video để ờ, gửi tới quý anh chị bảng báo giá chi tiết lăn bánh của các dòng xe Mitsubishi Pander đang có sẵn tại đại lý bên em. Thì hiện tại giờ dòng xe Mitsubishi Pander thì có chỉ có phiên bản nhập khẩu tới quý anh chị nhé. Nhưng nó cũng đang được hỗ trợ 100% thuế trước bạ so với các dòng xe lắp ráp hiện tại như cùng phân khúc thì Xpander AT nhập khẩu này thì thực sự là nó cũng rất là cạnh tranh về giá đây là cái phiên bản uh, phiên bản đặc biệt ờ, với uh, chiếc xe nhập khẩu trước thì nó có phiên bản là lắp ráp nhưng hiện tại giờ bạn lắp ráp hết xe rồi bây giờ chỉ còn cái bản phiên bản nhập khẩu thôi thì giá làm bánh ở phiên bản nhập khẩu này nếu quý anh chị ở tỉnh ấy, thì giá làm bánh của nó chiếc xe Xpander phiên bản nhập khẩu này thì chỉ còn 635 à, triệu là lăn bánh tại tỉnh Đấy. đây với phiên bản đặc biệt này thì nó với phiên bản đặc biệt này thì quý anh chị sẽ được uh, uh, nâng cấp như là cam 360 này uh, màn hình uh, giải trí màn hình trung tâm đấy thì uh, 10 inch uh, có uh, đây em sẽ quay trực tiếp cho quý anh chị đây cái màn hình 10 inch này, nó sẽ to hơn và sắc nét hơn so với cái phiên bản uh, uh, phiên bản bình thường Đó. đây là các cái công tác cam 360 này cân bằng điện tử này và chỉnh gương Đó. và có tặng thêm quý anh chị cái bộ tem này dán tem um, của chiếc xe Xpander trông nó đẹp hơn và uh, cá tính hơn và có điểm nhấn hơn so với chiếc Xpander thông thường và có thêm là cái ờ, cảm biến lùi về sau đó đó là với phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có thêm như thế nếu quý chị ờ, không thích phiên bản đặc biệt này thì nó sẽ có phiên bản thường thì giá nó sẽ rẻ hơn quan quan quan trọng là giá nó rẻ hơn thì uh, chiếc xe Xpander phiên bản thường ấy, thì nếu quý anh chị ở tỉnh thì giá lăn bánh của nó chỉ còn có 615 triệu là lăn bánh tại tỉnh rồi đó, rất là rẻ đúng không ạ giá ăn miết của nó là 630 triệu nhưng nhưng giá lăn bánh của nó hiện tại giờ được hỗ trợ 100 thuế trước bạ và chiết khấu từ đại lý thì ờ, giá lăn bánh của nó chỉ còn có 615 triệu là lăn bánh tại tỉnh Ờ, nếu quý chị ở ờ, chạy dịch vụ ấy, thì thường quý chị sẽ chọn cái dòng xe Xpander số sàn đúng không ạ? Thì số sàn hiện tại giờ giá lăn bánh của nó chỉ còn là uh, ờ, 555 triệu lăn bánh tại tỉnh. Rất là rẻ đúng không ạ? Bằng với lại cái giá niêm yết của chiếc xe. Đó. Thì bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị mua xe trả góp với lãi suất chỉ từ 6,6% cố định năm đầu tiên. Và các năm thứ hai, thứ ba thì sẽ tính theo lãi suất thông thường. Đấy. Thì về mua xe trả góp thì quý anh chị sẽ cần chỉ cần bỏ ra tầm khoảng 150 triệu đến 160 triệu là quý anh chị đã sở hữu được chiếc xe Xpander đối quý anh chị ở tỉnh ạ thì ờ, cụ thể như thế nào về các cái ờ, số tiền hàng tháng quý anh chị phải trả như thế nào ấy. thì vui lòng liên hệ với ông Tuyền thì ờ, em sẽ gửi bằng tính chi tiết cụ thể cho quý anh chị về cái số tiền quý anh chị vay được này cái số tiền quý anh chị phải trả hàng tháng thì cái số tiền quý anh chị trả hàng tháng nó sẽ phụ thuộc vào là um, thời gian quý anh chị vay và số tiền quý anh chị vay Ờ, vay tối đa thì được 80 ờ, đến 85% tùy theo uh, khả năng tài chính của quý anh chị tức là chứng minh tài chính ấy, thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay được từ 80 đến 85% giá trị của xe Đấy, thì cụ thể như nào thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền nhé theo số điện thoại là 0936 929 44 với uh, chiếc xe Xpander phiên bản thường ấy, thì em sẽ tặng thêm quý anh chị là dán phim cách nhiệt này, toàn bộ các kính cửa này đều được dán phim cách nhiệt hết trước sáng còn sau tối đây là ờ, chưa, chưa dán thì nó sẽ như này Còn dán thì ờ, các cái kính đằng sau nó sẽ tối màu Và tặng thêm quý anh chị là Chiếc xe này có ghế da rồi nhá Ghế da này nội thất màu đen hết rồi này Thì ờ, sàn nó là sàn nỉ Thì em sẽ tặng quý anh chị là trải sàn da Và vô năng này Thì nó hơi nhỏ Thì nhiều anh chị thích nó to hơn Thì em sẽ tặng uh, quý anh chị là vô năng bọc giả da Đấy em cũng tiện em quay luôn cái nội thất bên trong xe của chiếc xe Xpander này của anh chị đấy thì xe Xpander này sẽ có bốn màu để quý anh chị lựa chọn là trắng màu trắng đấy màu đen màu nâu cà phê và màu uh, sáng bạc để quý anh chị lựa chọn quý anh chị nhé thì chiếc xe Xpander này đời 2020 ấy, ngoài cái ghế da ra thì quý anh chị thấy là có cái uh, hệ thống chiếu sáng này đèn chiếu sáng này thì nó sẽ là đèn led hai tầng đấy đầu xe nó cũng thiết kế đẹp với ngôn ngữ dynamic seal thì trông nó có điểm nhấn và đây là cái dòng xe được ờ, mọi người ưa chuộng và chọn lựa nhiều nhất từ ờ, kể khi ra mắt đến nay từ năm ờ, cuối năm 2018 Đấy. quý chị thấy cái màu xe này khi mà kết hợp bộ tem này thế nào cho em xin cái bình luận nếu mà quý chị cảm thấy thích cái bộ tem này thì bộ tem này sẽ có bốn cái ờ, mẫu tem để quý anh chị lựa chọn thì quý anh chị thích cái mẫu tem nào thì ờ, cứ alo em để em uh, gửi thông tin chi tiết cái hình ảnh cái mẫu tem đấy cho quý anh chị và em có một cái đường link ở dưới để quý anh chị tham khảo các cái mẫu tem của dòng xe này nhé về uh, thông số kỹ thuật thì chiếc xe Xpander này nó sẽ chỉ được trang bị là hai túi khí thôi quý anh chị nhé và nó có đặc điểm là cái gầm khoảng sáng đầu xe rất cao 205 mm này Đấy. la răng thì nó chỉ có la răng 16 inch thôi và cái bán kính quay vòng của chiếc xe này nó cũng rất là nhỏ chỉ có 5, uh, 5,2 mét rất tiện khi quý anh chị uh, đi uh, đường mà đường hẹp đấy và mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì cũng rất là ấn tượng với động cơ 1.5 lít thì ờ, chiếc xe này Ờ, chỉ có tiêu hao này, mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 5,9 lít đường trường và 6,9 lít đường hỗn hợp và 8,5 lít là đường trong đô thị. Ờ, đấy, em quay chi tiết. Đây, nội thất bên trong xe này. Với ờ, hàng ghế hai và hàng ghế ba rất linh động về có thể gập hoàn toàn xuống để tạo thành một cái giường. Bên trong xe này. Vô lăng thì có tích hợp uh, chân ga tự động và chế độ rảnh tay tai nghe này. hệ thống uh, làm mát này, điều hòa hướng gió và và chỉnh nóng lạnh này. cần số bọc da Đó. đặc biệt là nó chiếc xe Xpander này có uh, dàn lạnh của ở trên trần xe này Đó. nó sẽ giúp cho người ngồi hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba rất tiện thoáng mát và nó không như các dòng sóng khác ừ. Đấy. nhiều um, nhiều khách hàng thì đang mong chờ cái dòng xe Xpander 2022 về để để, để chọn lựa nhưng theo em thì nếu quý anh chị ờ, lấy dòng xe Xpander 2021 này model 2021 này thì, thì sẽ có nhiều cái lợi thế thứ nhất là về đầu tiên nó là về giá thành của chiếc xe Xpander này nó rất là rẻ rồi hiện tại giờ giá nó như vậy có 615 triệu lăn bánh tại tỉnh còn thấp hơn cả giá niêm yết đấy quý anh chị cũng thấy là giá rất là rẻ còn nếu quý anh chị muốn đợi cái Xpander 2022 thì thực sự giá nó lúc đấy khi về sẽ không có lăn bánh nó sẽ rơi tầm khoảng 700 trên 700 triệu thì nó chỉ hơn cái Xpander này ờ, đặc điểm là phanh tay điện tử và na răng 17 inch đó là hai cái điểm nhấn của Xpander 2022 sẽ là so có như vậy thì theo em này à, ờ, nếu quý anh chị mà tài chính mà hơi hơi đuối chút thì lấy cái Xpander 2021 này rất là phù hợp rồi thì phanh tay điện tử với na răng 17 inch thì nó cũng không phải là quá quan trọng lắm so với cái mức tiền mà anh chị bỏ ra đó Vâng, thì em cũng ờ, xin báo giá dòng xe Xpander như vậy. Thì nếu quý anh chị ờ, quan tâm thì vui lòng liên hệ với em Tuyển theo số điện thoại là 0936 929 444 quý chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ.